có camera này ờ, được cài đặt khá là hay như là các camera làm giải rác ở các cái địa điểm khác nhau ví dụ như ở đây mình có hai chiếc camera ở Cát Hải này đó chiếc này ở Cát Hải này và một chiếc thì ở Hòa, Hòa Lạc này đấy Thạch Thất Hòa Lạc Hà Nội đấy và hai chiếc ở Vũng Tàu đó thì cái trụ sở theo dõi thì lại để ở Hà Nội đấy thì các bạn có thể gán cái camera một bằng cách là gán từ xa cái tên miền từ xa về đầu ghi hình ở Hà Nội thì mình đã có một cái bài hướng dẫn rồi các bạn tìm trong cái mục uh, video uh, cái mục hướng dẫn sử dụng nhé trên uh, hòa phận camera nhé thì hôm nay mình sẽ đi vào cái việc là khai báo cái tính năng PTZ cho camera PTZ như thế nào ok đúng không ạ thì uh, ok mình sẽ đây là vào đầu ghi hình này bây giờ chúng ta sẽ vào trực tiếp với con camera chúng ta cần cần cái khai báo chúng ta sẽ vào khai báo cái con camera PTZ uh, ờ, ở ngoài Vũng Tàu này nhá thì mình đang khai báo từ xa thì hiện tại mình đang ở Hải Phòng và mình sẽ khai báo từ xa cái camera ở Vũng Tàu thì bạn phải dùng cái trình duyệt Internet Explorer bạn truy cập vào cái camera cái tên miền của camera ở ngoài Vũng Tàu đó rồi bạn ờ, vào cái mục live view và chúng ta nhìn sang cái cột bên trái này đây cái ờ, đây gọi là preset này ok preset là gì preset là tập là một cái điểm bạn muốn quan sát ok ví dụ tôi sẽ hướng dẫn bạn khai báo preset nha bạn sẽ quay ra cái khu vực mà bạn muốn quan sát này đó bạn thấy cái khả năng zoom xa của nó chưa đó khả năng quay trái quay phải của nó rất là cao ví dụ như là tôi sẽ demo một cái khả năng zoom xa của nó cho bạn xem ấn tượng đúng không ạ và ok bây giờ chúng ta sẽ khai báo đầu tiên là khai báo các reset là các cái điểm đặt tức là bạn muốn quan sát cái điểm nào thì bạn khai báo cái điểm đó để sau đó chúng ta sẽ đặt lịch nó tự động nó chạy từ tự động nó chạy quét tất cả các điểm mà bạn muốn khai báo camera là cứ tự động cứ là sẽ tự động quét vòng đi vòng lại quay đi quay lại tất cả các điểm bạn muốn quan sát đó đầu tiên là cái điểm thứ nhất thì tôi muốn khai báo ở đây là tôi sẽ khai báo vào preset 5 nhé các bạn có thể khai báo preset 1 hay không là tùy bạn đó sau đó bạn sang cái điểm thứ hai ví dụ ở điểm này đi xong bạn à, muốn à, cho nhỏ lại hay là phóng to ra đó sau đó bạn khai ấn vào cái à, nút set này đó nhưng là ok nó sẽ hiện sáng lên tức là preset 6 đã khai báo thành công preset 7 là chưa khai báo nó có màu chìm chìm này đó các bạn ờ, khai báo tiếp một cái điểm 7 điểm 7 là điểm nào đó đi đó ví dụ như đây chẳng hạn đúng không ạ bạn uh, không to hay tu nhỏ tùy bạn bạn nhấn vào cái reset ok như vậy là mình khai báo xong preset 7 rồi mình khai báo tiếp một preset 8 chẳng hạn đó dưới chân này đi ok nhấn vào preset 8 được rồi rồi chúng ta hãy thử nha các bạn nhấn vào preset 5 này ấn vào cái mũi côn này cái phím côn này đó nó sẽ gọi camera tức là nó gọi camera trở về preset 5 đó đúng không đúng cái preset vừa rồi không ạ rất là hay preset 6 nha đó rất nhanh 7 này đó 8 này rồi rất hay đúng không đó thế patron là gì patron là tập hợp của tất cả các preset mình sẽ đây dùng tới patron 2 nhá đây là mình sẽ chọn preset uh, số 5 à, mình vừa khai báo này tốc độ là quay là 30 là tốc độ mặc định là mình cứ để tốc độ vừa phải đấy thôi đây là giữ khi mà đến cái preset số 5 và bạn muốn nó đứng ở đó trong thời gian bao nhiêu lâu bao nhiêu giây này nó sẽ để ở đây ví dụ bạn muốn để cho nó đứng ở đây là uh, cái thời gian này là bao nhiêu giây này tức là bạn khi mà gọi đến preset 5 thì cái bạn muốn cái camera nó đứng ở đó trong vòng bao lâu thì mặc định là 15 giây thì tối thiểu là 15 giây nhá bạn có thể để cao hơn bạn ví dụ bạn muốn để 16 à, giây chẳng hạn đó rồi bạn tiếp tục chọn cái ờ, preset tiếp theo trong thời gian bao lâu cũng 15 giây đi uh, ờ, preset tiếp theo là preset số 7 này mình để trong vòng là 20 giây này tùy bạn đúng không preset số 8 này trong vòng uh, ờ, 25 giây ok bạn lưu lại rồi Patron là tập hợp tất cả các điểm preset mình vừa khai báo Patron 2 tập hợp các điểm 5 6 7 8 đúng không bây giờ chúng ta thử ấn nút play này start đó thì lúc này nó sẽ lần lượt nó gọi ba patron 5 này rồi sau đó là chờ trong vòng 15 giây hay 20 giây chúng ta vừa khai báo ấy sau đó nó mới đi tiếp sang cái điểm preset nữa tiếp theo là preset 6 đúng không rồi preset 7 đúng không đấy đó bạn thấy chưa nó đã sang một preset 6 rồi thì à, mình đến hướng dẫn cho một cái vùng tiếp theo là patent này patent là gì patent là nó sẽ ghi lại cái các thao tác và hành động của bạn để nó làm theo như vậy thay vì là nó tự động nó chạy đến các cái điểm đấy mà nó muốn là ví dụ như chúng ta sẽ thử một cái patent một nhá để các bạn hình dung trực tiếp luôn này chúng ta ấn vào start recording này đó khi mà chúng ta bấm sang trái này thì nó sẽ lưu cái thao tác bấm sang trái này đấy nó lưu tất cả các thao tác của bạn thao tác của bạn nó như thế nào nó sẽ tự động nó lưu lại rồi zoom to này phóng trả lại này bạn làm thao tác gì nó sẽ ghi hết các cái tuần tự các thao tác đấy rồi sau khi vi xong thì chúng ta ok rồi chúng ta thưởng thử start để gọi nó nha, đó chúng ta vừa làm gì nó sẽ làm y hệt như vậy thấy chưa rất là hay đó là đó là cái sự khác khác biệt giữa cái uh, preset và patron nhé nó khác preset đó đã thú vị phải không rồi thế bây giờ chúng ta sau khi khai báo xong thì chúng ta đặt lịch hẹn giờ như thế nào thì chúng ta vào mục cài đặt này ở PTZ này đó bạn đặt lịch này ở đây mình đặt lịch là các toàn thời gian gọi patron đấy thì các bạn có thể uh, xóa đầu tiên là xóa đi nhá chúng ta sẽ làm này ví dụ như là bạn chọn uh, preset tôi muốn khai báo từ 0 à, giờ 00 cho đến 1 giờ 00 đi là chạy preset 1 đấy bạn có thể chọn preset mấy tùy bạn preset 2 hay là preset 1 chẳng hạn tùy đúng không ạ và tiếp theo từ ờ, từ 1 giờ 00 cho đến 2 giờ 00 đi tôi chạy preset 2 các bạn đó ồ oh, hình như mình vừa khai báo nhầm đây chẳng hạn đó Thế bây giờ tôi muốn khai báo Patron đi Patron là một tập hợp tất cả các preset đúng không ạ Đấy Tôi sẽ báo khai báo từ đây Đến mấy giờ đó chẳng tùy bạn Bạn có thể kéo này được được Đó là cái khoảng thời gian này sẽ chạy Patron này Đó Cái khoảng thời gian tiếp theo tôi muốn nó chạy uh, ờ, Patent đó đây bạn có thể nhìn màu viết bên này nhá paten là màu xanh lá và trôn là xanh nhạt này đấy các bạn có thể nhìn thấy để biết đúng không đó đấy được chưa và cái khoảng thời gian tiếp theo tôi cũng muốn chạy paten nốt đi hoặc là tôi chạy patron đi chạy patron đi chưa Đấy. sau đó là tôi copy sang tất cả các ngày trong tuần này đây là thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật này ấn lưu lại này đấy khi mà bạn ấn lưu lại thì cứ từ 0 giờ đến 1 giờ nó cứ chạy preset 2 nó cứ thế nó chạy từ 1 ờ, giờ 59 cho đến 5 giờ 59 nó sẽ chạy Python 1 đó đúng không ạ như vậy là cứ theo giờ nó sẽ chạy tất cả các thao tác mà mình vừa mới khai báo đấy chúng ta quay trở lại màn hình chúng ta xem nó đang chạy cái thao tác của chúng ta vừa khai báo trong cái đặt lịch đó thì thường ở đây là mình uh, hay sử dụng cái patron patron là gì patron là tập hợp tất cả các điểm preset tức là mình chỉ cần khai báo patron là đủ đó còn cái uh, ờ, pattern cái mình cũng ít sử dụng mình không cần lắm mình sử dụng Patron thôi như vậy là sau khi mình khai báo Patron xong mình để đặt lệnh cho nó chạy Patron 24 trên 24 cứ thế lần lượt nó chạy đi chạy lại nó chạy đi chạy lại cái Patron của mình Patron nó tập hợp các điểm preset mà các preset thì là các điểm quan trọng mình cần khai báo rồi là ok là xong đúng không ạ đấy các bạn có thể kiểm tra Patron bằng cách nhấn vào play này để nó chạy đó rất là hay đúng không ạ đó bây giờ mình có thể ngồi chơi camera sẽ tự động quay quét những cái vùng mà mình cần phải quan sát rất nhanh rất tiện đúng không ạ rất hay đó tuyệt vời rồi ok uh, xin chào và tạm biệt các bạn hẹn các bạn các bạn trong các clip tiếp theo uh, các bạn muốn hỏi thêm về camera PTZ mà khả năng zoom xa hay là Ờ, khả năng ờ, mà quay quét của nó như thế nào và cái bán kính và cái tầm phủ của nó như thế nào cái góc ngẩng tối đa là bao nhiêu và góc gục tối đa là bao nhiêu thì bạn hãy liên hệ với tôi